Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp Thì uh, thưa anh em Hôm nay xin phép được giới thiệu cho anh em một con siêu phẩm Trong cái uh, bộ môn Chơi các bộ môn như là liêng, ba cây, bài cào uh, Đó chính là một con siêu phẩm uh, về cháo đổi bài Mỏ mang tên mỏ mềm đổi bài nha anh em Đấy. Trước màn hình của anh em đây Chính là một con mỏ mềm đổi bài nha anh em Đấy. Mỏ rất là mỏng mềm này Anh em nhìn này có thể cuộn Đấy. Cuộn tròn vào Đấy nhỏ nhỏ gọn đúng không anh em nó chỉ bằng à, lòng bàn tay mình thôi Đấy, anh em nhìn này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhỏ hơn cả lòng bàn tay mình luôn mỏ này chỉ bằng một cái lá bài thôi nhé đúng bằng một cái lá bài bộ bài này anh em này mỏ chỉ nhỏ bằng đúng một lá bài nó còn rất là mềm nữa Đấy. quận này mỏng này độ mỏng của nó này anh em nhìn qua video anh em thấy không ạ rất là mỏng đúng không rất mỏng và nhỏ gọn pin của nó này đây là một dòng mỏ sạc pin nha anh em nó những cái dòng mỏ mềm trước ấy anh em nào mà đã từng sử dụng mỏ mềm rồi thì anh à, anh em đã biết đấy những dòng mỏ mềm trước nó là một cái dòng mỏ mềm mà lắp bốn cục pin vào rất là cồng kềnh nhưng mà với cái dòng mỏ mềm của năm 2020 này đấy, anh em nhìn nhé mỏ mềm năm 2020 thì nó đã được uh, tích hợp một viên pin đấy, một viên pin uh, sạc đấy, anh em có thể sạc tầm 3 đến 4 tiếng là đầy khi anh em sạc đầy thì anh em có thể chơi ờ, khoảng ờ, từ 7 đến 8 tiếng nhé với những con mỏ như thế này anh em có thể chơi 7 đến 8 tiếng trao đổi liên tục còn thi thoảng anh em mới chơi thì anh em ờ, sẽ chơi được tầm vài ngày những con mỏ đổi bài như thế này thì anh em sẽ làm gì với nó thì anh em có thể thiết kế này em có thể kết hợp với áo của mình hoặc với chiếc ví đấy, chiếc ví tay của anh em để anh em à, trở thành một cái dụng cụ tráo đổi bài một cách kín đáo chẳng hạn như anh em mua một chiếc ví bình thường xong em à, chế thêm cái mỏ này vào trong cách chế vào thì cũng rất là đơn giản thôi miễn là sao anh em để được cái miệng miệng cháo đổi bài này nó ra ngoài Đấy, cái miệng này hở ra ngoài là được anh em chỉ việc đưa bài vào cái miệng này thế là nó sẽ tự động cháo đổi bài thôi anh em cũng có thể chế vào áo này vào quần mùa đông rồi thì anh em có thể chế vào áo khoác của anh em Đấy, rất là đẹp nếu mà anh em không thể chế được ấy muốn mua mỏ mềm sau đó mới chế vào cái đồ gì thì anh em cứ gửi đồ đấy lên cho Tuân Macao Tuân Macao sẽ chế thành một cái sản phẩm cờ bạc bịp cho anh em đấy. hai số hotline của Tuân Macao ở trên màn hình thì anh em ờ, cần liên hệ vào số nào thì cứ trực liên hệ trực tiếp nhé đấy à, anh em có gì thắc mắc thì cũng có thể uh, comment xuống phía bên dưới con mỏ mềm này cháo đổi bài rất là hiệu quả và rất là êm nó nhỏ gọn này đấy. chống ồn này nó không như các dòng mỏ mỏ <coughs> mỏ mini trước của anh em Đấy. dòng mỏ mini trước của anh em thì cũng vẫn tuy là mini nhưng mà không thể tuyệt vời bằng cái con mỏ mềm này được vừa mỏng vừa mềm Đấy. lại còn rất là nhẹ nữa mình sẽ test thử cái khả năng cháo đổi bài của con mỏ này cho anh em xem Đấy, cho anh em biết nó cháo đổi bài hiệu quả như thế nào khi áp dụng vào các bộ môn như liêng ba cây thì uh, cách chơi như thế nào thì uh, anh em khi thiết kế được đồ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách chơi để áp dụng vào môn liêng ba cây làm sao cho nó hợp lý nhé anh em có thể chế vào áo này vào quần vào ví Đấy, tất cả các dòng sản phẩm à, vì nó rất là nhỏ nên anh em có thể chế vào bất kỳ đâu cũng được rất là êm Đấy, anh em nhìn đổi rất là nhanh luôn à, lá di này át này Đấy. trong một ván bài với lá di bài anh em điểm thấp nhưng mà đổi được sang lá át và anh em điểm cao đúng không ạ thì ờ, rất là tuyệt vời đúng không với là G và là S chỉ cần cháo đổi đi thôi nó đã mang đến một sự khác biệt nó rất là lớn rồi Đấy. anh em mà chơi liêng ba cây mình sẽ cháo đổi ở những cái ván quyết định Đấy, anh em nhìn mỏ rất nhanh thời lượng pin chơi lâu này Đấy. Cái cách trao đổi thì dễ dàng Đấy, anh em nhìn này cách trao đổi dễ dàng thời lượng pin chơi lâu Ờ, anh em chỉ cần đưa vào đấy, rút ra là anh em đã lấy được ra rồi đấy, rất là đơn giản như thế thôi cách chơi con mỏ này thì quá là đơn giản luôn anh em hãy à, liên hệ trực tiếp Tuân ma Cao mình sẽ báo giá và cũng như là uh, tư vấn anh em cách chơi cách kết hợp vào các uh, đồ cà bạc bịp làm sao cho nó hiệu quả đấy. ngoài con mỏ này ra thì Tuân Ma Cao còn rất là nhiều cái dòng đổi bài như là áo đổi bài này đấy, ví đổi bài uh, rồi uh, điện thoại đổi bài còn rất là nhiều dòng đổi bài khác thì anh em hãy nhanh tay liên hệ với Tuân Macao để được uh, uh, tư vấn chi tiết cụ thể hơn uh, Tuân Macao với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề Đấy, là người thầy người thợ thì sẽ tư vấn cho anh em rõ ràng cụ thể nhất nha anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ uh, kênh YouTube của Tuân Macao Đấy. anh em ấn đăng ký kênh thì anh em sẽ nhận được nhiều cái thông báo về các video mới tiếp theo sẽ ra trong thời gian tới và anh em sẽ là người đi đầu đón đầu xu thế cờ bạc bịp nhé Đấy, cảm ơn xin chào anh em